còn cùng quan sát những ví dụ sau. Cô có yêu cầu sau, tính và so sánh giá trị của hai biểu thức. Hai biểu thức cô giáo cần so sánh. Biểu thức thứ nhất đó là mở ngoặc 35 cộng với 21 chia cho 7 và 35 chia cho 7 cộng 21 chia cho 7. Để tính và so sánh giá trị của hai biểu thức này, cô trò chúng mình bắt đầu thực hiện tính. Sau khi tính, chúng mình mới rút ra kết luận được các con nhé. Chúng mình làm như sau. Đầu tiên, 35 cộng với 21 chia cho 7. Ta sẽ có 35 cộng 21 bằng 56. 56 đem chia cho 7. Ta được kết quả là 8. Biểu thức thứ nhất ta đã thực hiện. Sang biểu thức thứ hai 35 chia 7 cộng 21 chia 7. 35 chia 7 ta sẽ có kết quả là bao nhiêu? 35 chia 7 bằng 5. 21 chia 7 bằng 3. 5 cộng với 3 ta cũng được kết quả bằng 8. Đến đây ta đã có nhận xét rồi hai biểu thức vừa rồi đều có kết quả giống nhau và chúng đều có kết quả bằng 8. Vậy cô có kết luận như sau. Biểu thức thứ nhất, 35 mở ngoặc 35 cộng 21 chia cho 7 bằng biểu thức 35 chia cho 7 cộng 21 chia cho 7. Đến đây thì cô trò chúng mình đã rút ra được kết luận chưa? Dựa vào một tổng chia cho một số cô có kết luận được không các con cùng nghe cô nhắc lại này